nhà vô tung tăng rất ta lá cây xanh hát mây chủ nhật cả nhà em đi chơi công viên bao chơi chơi mới em đừng vui chơi ngày chủ nhật của em với nhà vô tung tăng rất là lá cây xanh Sáng mai chủ nhật cả nhà em đi chơi công viên Tao chơi cho mới, em đừng vui chơi Ngày chủ nhật của em với 很烂。 con ở bản đôn Chưa có ngà nên còn trẻ con Từ rừng già chú đến với người Vẫn ham ăn bởi lại ham chơi